nấu này chị đây là bà chị dâu của ờ, thắng cò nha à, vợ của khánh ăn gà rừng à, vợ của khánh ăn gà rừng <laughs> sầu mì bữa nay là sầu mì thập cẩm sầu mì thập cẩm ờ, khổng lồ đó ăn một mâm luôn mâm, mì khổng lồ thấy ngon quá không vậy kênh thắng cò vlog thấy không vàng không vàng đeo đỏ tay ha <laughs> về mà la nghèo đó anh ơi đừng lớp xã thấy không giả thái này gần ghê không đẹp cũng được dở đây là mâm là chấm đây là cái đầu chân cúc ờ, trang trí rồi ờ, nó dạ. có thì quay mình thử làm Dịnh ờ, làm đổ rồi làm nãy vợ tôi điện chạy về trong thoại tôi quên lên máy vi tính nhà thấy nước mắt nó nhiễu vậy tưởng gì cũng chứ à, tê tê tưởng gì tới không à ngon ngon vậy hello à, à. đây là lành xì phút nè ăn là mạch nè với giá lành xì phút hả lên đây mâm ấy đâu dạ quá trời không còn trờiนี่คงคงทั้งทั้งอุ่นอุ่นอุ่น Bỏ lấy nhân cần hơn ớt u u u u Để cái gì tôi cầm nó lại vô Đây là người phụ nữ đảm đang à. Còn của hắn ăn hắn ăn Vợ dạ, của hắn ăn gần là một mâm mì xào Siêu cay Cho mập xì phút Thiện channel ăn à mập xì gút luôn mặt gút tàu quay cái đầu không ạ đây là mập xì gút với dạ đây đây chụp đây đây là mặt gì mới xì gút anh em ơi nhà nghe đã đến kênh thắng cò vlog hôm nay anh em mình có làm món mì xào hải sản đây mời các bạn xem nha có hấp dẫn không à, đừng quên nhấn like subscribe cho anh em mình để phát triển kênh nha các bạn rồi rồi mời cả nhà ăn với anh em mình nha Đây Mời nghe các bạn Xào bao ngon luôn Rồi để mình thử miếng thịt heo này nha các bạn Quá ngon luôn các bạn ơi Quá ngon luôn có bộ viên nữa nha các bạn ừ, ừ. ngon quá ngon ngon các bạn ơi à, thôi gì thôi mình mời anh caramel vô ăn chung với mình cho vui luôn nha các bạn chứ có một mình mình ăn à vô luôn anh à, caramel ơi quá luôn các bạn ơi ngon quá ngon à ừ. mặt trời dĩa mì khổng lồ ừ. ngon ok xin mời cả nhà nghe à trứng cút nha các bạn đầy đủ luôn thôi hai anh em mình bữa nay thử hết ăn hết luôn các bạn ơi ngon gì đâu luôn mặt hàng 25 gói luôn á anh em mình ăn, nghe... anh em mình ăn hết là bữa nay là đặt cái lực luôn các bạn ơi mì ngon lắm hấp dẫn luôn tuyệt vời luôn hơn xã sự tuyệt vời luôn các bạn ơi cái này gia liệu cũng dễ làm lắm các bạn ơi mì gói với mình với thịt heo rồi trứng cút này nọ đồ bò viên đồ tôm mực nữa nó cũng ngon lắm món này các bạn có thể làm được tại nhà luôn rất là ngon ừ, ngon lắm các bạn ơi mình phải cố gắng ăn hết luôn cái này mới được có ra bị đủ luôn ăn đỡ ngán rất là ngon luôn các bạn có da heo luôn nè các bạn ngon lắm dạ, dạ. không có đậm, không nó không có đậu ngán không ngán luôn nha các bạn mì xào rất là khô đây rất là khô luôn nha các bạn không ướt đây không ướt nha các bạn rất là khô rất là ngon

chào quý khán giả chào nha hôm nay à, làm clip à, à, ăn mâm à, mì xò mì xào ốc ừ. lồ ừ. ừ. rất là ngon luôn nha các bạn mì này sao anh em mình xào là rất là ngon không không ngán với lại đủ các gia vị luôn bò viên nè có luôn nè da heo trứng cút à? rồi hết nó về tập chưa kịp nó dạ. đầy đủ hết tất cả luôn nha các bạn nữa anh em mình sẽ trải nghiệm đi à, bắt uh, đi bắt xong rồi nướng tại chỗ luôn nha các bạn như bắt ốc bắt cua này nọ đồ luôn để cho anh em trải nghiệm uh, sự đồng quê của anh em của chúng mình ở đây cho các bạn xem bởi dạ rất là ngon anh em đây tới mình luôn nha các bạn nghe bò viên nha các bạn rất là ngon nha các bạn ừ, ừ. nó chảy mà anh em mình ăn bây giờ nó, nó cũng gần cái này con thắng còi cái vậy anh em mình ăn đây cũng gần được à, một phần cái dĩa rồi nha các bạn một phần cái cái nguyên cái mâm luôn nha các bạn hàng này giống nhau rất là ngon à, like hoặc um, đăng ký chia sẻ cho anh em mình à, để anh em mình có động lực ra video hay cho các bạn xem nhé. đây là lần đầu tiên lên ống kính của mình luôn á các bạn cũng hơi rung rung nói chuyện với các bạn mà cũng hơi rung rung luôn nha các bạn rất là ngon cho mới dễ ăn đi học tới giờ này mới về quá no luôn các bạn ơi giờ mình đã kêu mấy cháu mình ra ăn phụ luôn nha bây giờ bạn. mình mới về học về nghe mọi người phải học sao sao rất là ngon các mọi người nhưng quá số lượng quá nhiều luôn các mọi người hai mươi lăm gói luôn nha mọi người đó, giờ cháu bà mình ra gói, ăn gói. mình luôn mọi người một mình à. bà căng gói. hết nổi rồi bà có, bà ơi ừ. lớn lớn ha ngon quá ngon quá các bạn ơi một lớp nghỉ quay ừ. ngon quá Xin chào các bạn nha Hôm nay giờ anh em mình cũng ăn 25 gói mì luôn Đây có đồng đội ra luôn tiếp hộ nha các bạn Rồi và cũng uh, xin chào tạm biệt mọi người nha Nếu mọi người thấy cảm thấy video hay Like cho anh em mình like một chia sẻ Rồi để anh em mình phát triển kênh nha các bạn Rồi xin chào các bạn Bye, Bye.